nó cao hơn em không ví dụ HO nè nè đi chia lên HO đi chia lên chỗ này là chỗ này nhá chỗ ô này nhá hello hello xin chào cả nhà nha có ai xem like không có ai khó ngủ mà vui không ờ, chúc cả nhà buổi tối ấm áp nha ai đang xem like cho tùng một comment nào cho tùng một comment để mình ngắm hoa nha xin chào xin chào có ai xem like của tùng hói không gió gió buổi tối là gió là gió cây đung đưa này này anh em này à, gió mà cây đung đưa vậy này thích lắm cây nó cũng vui cả nhà cây cũng vui cây nó mà mát mẻ nó thoải mái thì cũng vui và nhanh lớn nha và đẹp nha Đấy. Mời anh em cùng ngắm uh, cái bệt nha Cứ đẹp là chơi thôi cả nhà Chào bác Lê Cường, chào anh Hoàng Nguyễn Chào bác Nguyễn Anh Kiệt Chào Đỗ Mạnh Đô nha Chào Nguyễn Cao Các Chào Thao Thao Nguyên Chào Minh Quang Em chào anh trai Nguyễn Yên Chào Ninh Lò Văn Chào bác Dương Văn Phúc Gió gió buổi tối được cả nhà Ok Mạnh Đình Tuấn nha Hoàng Trần ơi Cái này là ừ, bệt kỳ hoa nha Cái này gọi là siêu bệt Siêu bệt đó cả nhà Nếu như mà ừ, trong thế giới Lan Va đó Thì ờ, những cây mà tầm thấp thì mình không nói Nhưng mà ngoài cái VIP quốc dân là Bảo Duy Người đẹp không tên Thì ờ, dòng siêu VIP Siêu hiếm, siêu đẹp Đó là cờ đỏ Đôi mắt Pleiku Kinh Bắc và Long Khánh Thì trong thế giới thân thòng thế giới bệt nhá thế giới bệt thì à, cái bông à, kỳ hoa này là đỉnh cao nhất mọi thời đại luôn tính tới ngày hôm nay nha chào bác à, phạm miễn nha chào linh nguyễn chào bác dương văn phúc chào em trai trung sony chào bố an chào thành tài nha chào em trai toàn họ lê chào minh lê quang minh nha chào em trai võ khương duy đấy thì uh, trong thế giới bệt á, trong thế giới bệt thì cái bông kỳ hoa này á là một cái bông đỉnh cao nhất tính đến ngày hôm nay về cái giá trị uh, vẻ đẹp giá trị vẻ đẹp và cái giá trị về sự độc đáo và hoàn mỹ chào bắt đầu kế nha đấy thì uh, đây này buổi tối mà nó vẫn cứ bay như này nha anh em đây là gió này gió đang đung đưa nhá gió đang đung đưa cây này đấy gió đung đưa cây cho nên cái hoa này nó cũng ờ, cũng ờ, rung rinh đung đưa giống như là, là ờ, một cô gái 17 18 đang nhuyễn miệng cười với các chàng trai ngáo lan các chàng trai ngáo lan đang ngắp chào em trai Trần Đức Phát nha chào em Hoàng Lương cảm ơn các em đã chia sẻ nha cái này là siêu bệt này cái này siêu bệt nha anh em đáng để siêu tầm vì uh, tức là nó là đẹp nhất uh, trong thế giới bệt thì người ta gọi là siêu bệt bên cạnh đó thì uh, cái tên của nó thì là cực kỳ độc đáo mà Tùng cho rằng trong thế giới bệt á, thì cái tên này là cái tên mà đẹp nhất tên đẹp nhất nó là gọi là kỳ hoa kỳ hoa thì thường ờ, trong ờ, cửa miệng từ ngàn xưa tới nay á, thì người ta nói là gọi là kỳ hoa dị thảo đó cả nhà Đấy, phê luôn cảm ơn em Minh Lê Quang Minh nha chào hoàng Nguyễn chào Vũ Vinh Vĩ chào Đoàn Âu chào Văn thị Nguyễn chào ờ, Lucale à cũng ờ, cũng không phải là chat lắm nói chung anh em chơi được cảm ơn ờ, Quang Vũ Vũ nha cảm ơn Phương ca kỳ trên thân mấy tiền à cái kỳ này hả kỳ này là 25 triệu nhé kỳ trên thân 25 triệu kỳ trên thân này là 25 triệu nha nha Đấy, nhưng mà anh em ờ, anh em mà, mà ờ, tinh tinh ngay tinh tinh ngay thì ờ, mình để cho 19,9 triệu thôi anh em chơi tại vì không không không không có nhiều giống nha anh em cái này cũng chẳng ai làm thị trường cũng chẳng ai lăng xê nói chung là cứ đẹp thì chơi thôi đẹp thì chơi tại vì nó đang còn ít giống cái kia này cái kia trên thân này này cái thân này đang đi khỏe nha kia trên thân này đang đi rất là khỏe nha anh em mà tinh tinh ngay thì là 19,9 triệu nha ngày mai á ngày mai thì nó sẽ bay bay hơn nhiều Đó, Tùng sẽ quay cho cả nhà xem Nói chung là anh em đẹp thì chơi thôi Đẹp thì chơi thôi Mình bỏ một vài chục triệu năm Ok Quang Vinh Nguyễn Đúng rồi à, Minh Lê Quang Minh Nói chung là đẹp là anh phải múc thôi Nói chung là giá thì à, anh à, múc thì khá là cao Nhưng mà anh thấy đẹp thì anh múc thôi Những cái cây nào mà ờ, gọi là đặc sản của đẹp là anh múc thôi nói chung là anh không ờ, có nhiều tiền nhưng mà giờ nó đam mê rồi mình sẽ siêu tầm những cái loại nào mà đỉnh cao thôi mình chơi dòng bệt thì ờ, anh chỉ suy siêu tầm mỗi một mình cây này thôi nha riêng dòng bệt là Tùng chỉ siêu tầm và chơi mỗi một cái uh, uh, bông kỳ hoa này thôi có một kim chân thân và hai mầm gốc hai mầm gốc thì không chia sẻ nha chỉ chia sẻ các kim chân thân thôi 25 triệu nhưng anh em tinh tinh ngay thì 19,9 triệu và Tùng uh, có siêu tầm thêm một cái cây này nữa này nó chỉ có hai cây một cái cây ờ, đăng hoa và một ờ, cái cây này thì ờ, chưa có kia nha anh em chỉ có một kia trên thân đây này một kia trên thân này nhá kia trên thân này kia trên thân này thì anh em mà thích thì Tùng chia sẻ cho anh em để chơi thôi nhá anh em để chơi là 16,6 triệu là kia trên thân này còn cái mầm gốc này thì chỉ chia sẻ một mầm gốc này thôi mầm gốc bên kia có khả năng là nó đứng mầm gốc bên này nó đang đi đang đi mạnh thì ờ, cái mầm gốc đang đi mạnh này chia sẻ cho anh em với giá là 26,6 triệu còn cái kia trên thân này á, thì chia sẻ cho anh em với giá là 16,6 cái này là 16,6 này còn một cái mầm gốc đang đi đây này ngón tay Tùng đây là 26,6 còn anh em thích chia sẻ thì ờ, có giống á, thì Tùng chia sẻ cái ờ, mắt ngủ này như đến mong, cái móng tay cái của Tùng đấy là tổng là ba mắt ba mắt thì uh, tính anh em uh, một khúc như này là 9,9 triệu gọi là anh em cho có giống thôi chứ Tùng bây giờ chỉ có cây này thôi với là cái cây kia thôi xin chào nhé chào bác Mạnh Nguyễn chào bác Dũng Bách Ngọc chào Sơn Đông chào Tùng Ngô chào Nguyễn Đức Xuân chào Trần Mạnh Hà à, mình không biết là anh hay là em cho nên mình chỉ đọc tên thôi cả nhà nhé à, mình không biết ai là anh ai là em cho nên là là mình chỉ uh, Xin chào, xin chào 163 người đang xem live nhé. Chào em Phạm Định, chào bác Dân Hoàng. Giống trà gừng, không giống trà gừng nhé bác. Nói chung là không giống trà gừng à, cũng chẳng giống lâm sung. Nó là siêu bệt mà. Nó là siêu bệt mà. Mấy mấy anh kia là phải giống nó. <laughs> nó là siêu bệt bởi cái độ độc, độ đẹp, mũi trắng nha. Mũi trắng, năm năm cánh trắng này. Mũi trắng này. Rất là đẹp luôn. Ban ngày thì khá là đẹp luôn. ok uh, thành tài nhé. chào thăng nguyễn chào thế bùi nhé. qua anh ờ, chơi thế bùi nhé. hẹn nhau lâu lắm rồi mà chả thấy qua à, bây giờ thì tùng uh, bắt đầu một cái uh, cuộc chơi mới tức là một cái thị trường kiểu mới một cuộc chơi kiểu mới anh em ạ là gì sẽ phải vực dậy uh, cái sự đam mê của cả nhà của tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam này chơi lan từ cái cây tầm thấp nhất à, chơi lan từ cây tầm tầm thấp nhất thành ra là Tùng sẽ đi siêu tầm những cái mặt hoa nào mà đẹp từ ờ, năm cánh trắng những ờ, bông hoa mà đã được thị trường gọi tên à, và có giá rất là cao hàng tỷ hàng tỷ đồng mà bây giờ bị quên láng thì Tùng đang vực dậy nhá một số anh em ví dụ một số anh em vào ví dụ như là cái những cái cây cây bữa trước mày bây giờ ít ai gọi tên ví dụ như cây tản vin khá là đẹp đúng không khá là đẹp nhưng mà bị bị lãng quên luôn Thành ra là bây giờ Tùng đang lên kế hoạch là Tùng siêu tầm rất là nhiều những cái loại loại năm cánh trắng và một số loại hồng và một số thôi nhá và một số loại hồng về để chia sẻ cho cả nhà để cả nhà có thêm trong bộ siêu tập đam mê của mình. Còn đương nhiên việc làm kinh tế thì mình phải đi những cái cây năm cánh trắng tầm VIP quốc dân và tầm VIP. Đấy, cuộc chơi mới, cuộc chơi kiểu mới nha. Cuộc chơi kiểu mới, làm kinh tế kiểu mới. À, an toàn, an toàn nha anh em ok lê dũng em chào anh chị văn hùng à ờ, chậu kỳ hoa đẹp quá ok bác hoa lan vina đây buổi tối là ở vườn tùng á cả nhà mọi người nhìn thấy cây đó đung đưa đung đưa đấy cây đung đưa đung đưa thì ờ, cái bông hoa này nó cũng đung đưa đung đưa này Đấy, khá là đẹp buổi tối đây mà nó vẫn bay nó khá là đẹp nhé đung đưa đung đưa xin chào xin chào chào bác Lê Hải nha chào bác Phương To bác Sơn Đông ơi cái này là kỳ hoa nha à, cái tên ờ, tên rất là đẹp nha anh em cái tên rất là đẹp luôn kỳ hoa nó gắn liền với câu cửa miệng người ta là kỳ hoa dị thảo đấy cả nhà à, cái tên à, tên bệt này là à, rất là đẹp nha trong tất cả các loại bệt thì tùng chỉ siêu tầm một cái loại này thôi nha chỉ siêu tầm một cái loại là là là là là kỳ hoa này thôi siêu tầm về chơi nha anh em đấy tùng siêu tầm về chơi nha đấy cây đó đang có hoa mà chưa có cách chia sẻ chỉ có một cái này thì có thể chia sẻ mắt ngủ được có thể chia sẻ một cái mầm gốc hoặc là một cái kia trên thân cái kia trên thân là 16,6 củ nha Cái mầm gốc đang đi này là 26,6 củ Còn ờ, cứ một cặp Cứ một cặp mắt ngủ bao lên kia Một cặp mắt ngủ bao lên kia là 9,9 củ nha đó, anh em thích thì ờ, thích, thích thì chơi còn tùng mua về tùng chơi mà còn nếu mà tùng gọi là đầu tư để làm kinh tế thì tùng đầu tư uh, bảo duy người đẹp không tên cờ đỏ pleiku kinh bắc và long khánh nha anh em còn bệt Tùng siêu tầm về chơi nhưng mà anh em muốn chơi cùng với Tùng thì phải bỏ số tiền mà như Tùng vừa đọc nha đấy Bảo Duy đấy đấy Bảo Duy Tùng mua về Tùng vừa chơi mà vừa làm kinh tế này anh em Bảo Duy đấy kỳ năm nhất đấy uhm, chả chả cẳng đấy cẳng lắm anh em anh anh Nguyễn đi ơi ôi rồi ôi ôi rồi mầm gốc ra phê rồi đấy Phúc An ơi Ôi giời ơi Mấy kia năm nhất được phê lòi luôn Mấy kia năm nhất Những cái cây bảo duy Rất là phê Đây, Bảo duy Rất là phê luôn anh em Đấy, Tùng làm kinh tế, vừa chơi vừa làm kinh tế thì Tùng làm ờ, các loại VIP quốc dân Đó là Bảo Duy, Người đẹp không tên, Cờ đỏ, bà lê cu Kinh Bắc và Long Khánh nha Anh em nào chưa có giống thì inbox cho Tùng siêu tầm Đó Giờ là mình đam mê ờ, là là một mà mình ờ, làm kinh tế là là là chính nha anh em Đó là với cá nhân Tùng nha Ui, cái Bảo Duy này phê này Phê, phê lắm, phê lắm anh em ơi Phê lắm luôn nha ôi giời ôi luôn đấy các người đọc không tên này này người đọc không tên này cái đôi này Xin chào 188 bác đang xem live của Tùng nhé Cảm ơn cả nhà rất là nhiều Cả nhà vào xem live của Tùng nhiều Như này là Tùng máu lắm Cái này là mới rút ngọn được khoảng một tuần nha anh em Cái đọt nó đang còn ở đây này Nên là chưa ra mầm gốc Cho anh em ngắm cây để có động lực Tại vì sao Nếu như nhá Nếu như Tùng nói là cái vấn đề mà mà chăm cây á là nó rất là quan trọng đối với Tùng nhá đối với cá nhân Tùng vấn đề chăm cây đây khi bảo duy năm nhất Tùng mới rút ngọn được khoảng độ ờ, hơn một tuần thôi đây và thân khá là to bắt đầu mập nhá kỳ năm nhất đây và vừa rút ngọn một cái là nó phi ra ba mầm gốc luôn đấy anh em thấy chưa thế nếu như cái cây này nếu như cái kỳ này nè mà mình chỉ chăm được tới 10 sen 20 sen thì bây giờ làm gì có cái để chia sẻ cho cả nhà Đúng không cả nhà Còn cái kia năm nhất mà 2m2 Mọi người nhớ cái cây kia năm nhất mà 2m2 này không Đây này Những cái kia trên thân tự nhiên này này Những kia trên thân tự nhiên này là anh em đã chốt hết rồi nhá Chốt từ cái lúc mà Mà đâu Cũng có lúc là 3 triệu 9 gì đó Đúng anh em mà Nhưng mà bây giờ nó đã dài như thế này Thì là 6-7 triệu rồi nhá 6-7 triệu và anh em đã chốt Chốt hết rồi Có tem hết ở đây này tùng ten tùng ten tùng ten thấy ghét ghê á đó đó năm 21 cái cảnh này là năm 2021 đúng không anh em nhưng mà tại sao nó vẫn xuất hiện bây giờ lòng tin nó quay lại thì nó xuất hiện nhiều thứ rất là vui cái cây này á, thì à, ba mầm gốc là cực to ba mầm gốc cực to và cực phê có hoa sắp nở luôn có hai cái hoa sắp nở luôn ừ. cây này là cây long khánh nha cây long khánh để đây để tí xíu nữa là sẽ cắt ba cái kỳ trên thân xuống ba cây trên thân là hoàn toàn tự nhiên nhé cây Long Khánh cho mọi người ngắm cái mầm, mầm gốc này với phê này mầm gốc Long Khánh nha anh em mầm gốc gần 30 sen bốn cái kỳ ở trên thân tự nhiên thì à, thì à, xuống được một cái rồi còn ba cái chút xíu nữa xuống luôn để ra đây để đây cho nhớ để xuống dưới đi xuống dưới cho nhớ à, mình thường á thường là mình à, mình à, mình xuống kia thì mình xuống à, kia trên thân là trên thân là kia tự nhiên hết nha cả nhà và mình xuống mình xuống buổi tối đó, cả nhà thì thì khi mình xuống thì mình sẽ đi đi keo đúng không đi keo mà nếu như ban ngày mà chờ keo nó khô á, thì cái rễ nó bị khô luôn đúng không anh em thì cái rễ cái đầu rễ nó bị khô luôn cho nên là buổi tối á, thì uh, keo nó vẫn khô nhưng mà đầu rễ nó không bị khô cái kỳ năm nhất này này cái kỳ bỏ duy năm nhất là 24 nha anh em nhé cái bảo duy năm nhất này 24 hơn 80 lá nha. Hơn hơn 80 lá thì à, Tùng đã rút ngọn nó đâu đó khoảng độ 12 cm rồi. Rút ngọn 12 cm Thì còn lại là đây là những cái cái cái cái cái khúc đây. Những khúc này thì à, ươm rất là phê luôn. Khá là khá là đẹp. Mỗi một mắt như này là khoảng độ đây, ở bên ngoài thì nó phải to như này này. Đây nhá. Cái ngón tay Tùng đây đúng không? Đó. Ờ. Khoảng 4 sen hơn 4 sen mà nó đều lắm Nó rất là đều luôn Và khi mà Tùng rút ngọn cái thì nó lên được một cái mầm Mầm lỡ nha